trên sông trắng sáng cưới nhau về ta rước hội vui trên sông dài bên hoa rạng, bao cô nàng miệng tươi xinh xắn thuyền em trôi vào ánh sáng ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh ngát hồn ta thuyền em trôi vào đêm hò khoan ơi hò khoan tiếng hát em vang cả dòng sông dòng sông xanh xanh lên tình người dòng sông xanh xanh lên ước mơ thuyền em trôi về bên mới bên yên lành suối mái trèo vui bên thanh bình ta sống thành tươi huyền hoa ơi dừng đây. làng quê ta hôm nay vui quá rước em về trên chiếc thuyền hoa chân mang giày đầu che khăn đôi môi hồng miệng cười tươi tắn chợ quê xưa thành phố mới rước em về con nước mừng vui rước em về cho bên nghỉ cười thuyền hoa ơi dừng đầy thôi đường em đi trên sông trắng sáng cưới nhau về ta vướng hội vui tình sông dài viên hoa răng bao cô nàng miệng tươi xinh xắn thuyền em trôi vào ánh sáng ánh sáng hồng tươi những đèn hoa khoan ơi hò khoan tiếng hát em vang cả dòng sông dòng sông xanh xanh lên tình người dòng sông xanh xanh lên ước cười tươi tắn chợ quê xưa thành phố mới rước em về con nước mừng vui rước em về cho bên nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi chợ quê xưa thành phố mới rước em về con nước mừng vui rước